Chào mừng các bạn đến với kênh Luyện Chi Đẹp Hồng Loan Ngày nay, khoa học và công nghệ phát triển, thông tin được truyền tải bằng nhiều phương tiện khác nhau à, nhưng chữ viết vẫn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình làm việc và học tập, đúng không các bạn? À, việc luyện chữ viết cũng là một truyền thống tốt đẹp được ông cha ta lưu truyền và giữ cho đến ngày nay. À, với kinh nghiệm và kiến thức mình đã tích lũy được trong quá trình luyện tập, mình mong muốn được chia sẻ lại cho các bạn để các bạn có thể bắt đầu với việc luyện chữ viết một cách dễ dàng hơn à, các video đều là chữ viết thật sự của mình à, mong rằng nó sẽ giúp khơi dậy sự đam mê và hứng thú cho các bạn trong quá trình luyện tập các bạn hãy like và đăng ký kênh để theo dõi các video của mình nhé à, mọi thắc mắc và góp ý thêm trong quá trình luyện tập cần trao đổi với mình à, các bạn có thể liên hệ trực tiếp trên facebook Nguyễn Thị Hồng Loan xin tạm biệt và hẹn gặp lại